Chúng ta đang sống trong một thế giới bận rộn, chúng ta đang cắm đầu chạy theo những vấn đề thường nhật, nhưng mọi người dường như quên mất dừng lại để nhìn ngắm chính mình, tận hưởng những gì cuộc sống mang lại. Chỉ cần vài phút ngắn ngủi trong thời gian nghỉ ngơi, một tách trà Lipton sẽ giúp ta lắng lại để cảm nhận cuộc sống, yêu thương bản thân mình hơn. Giây phút ngâm gói trà vào cốc, hương thơm của trà theo hơi nước bay ra là lúc tâm hồn chúng ta được xoa dịu, mọi suy nghĩ trở nên an yên. Người ta tìm đến trà là tìm đến sự nghỉ ngơi cho cả thể xác và tinh thần. Từ trải nghiệm thực tế, chúng tôi đi đến suy nghĩ khởi động chiến dịch Healing Tea hướng tới các bạn trẻ từ 20 đến 25 tuổi. Họ là thế hệ tương lai, là nhóm đối tượng còn rất bỡ ngỡ với môi trường công việc bận rộn, cần rèn luyện thói quen sống lành mạnh. Chỉ cần dành 5 phút để chuẩn bị một cốc nước ấm, pha cùng một gói trà túi lọc, các chất có ích trong trà, Cùng hương thơm thư giãn và sắc vàng tươi sáng của nhãn hàng sẽ nhanh chóng giúp họ bình tĩnh để tiếp tục công việc. Sự tiện lợi về thời gian và cách sử dụng dễ dàng của túi trà lọc Lipton rất phù hợp với cuộc sống gấp gáp, bận rộn, khuyến khích các bạn trẻ mở ra góc nhìn mới về thói quen sống tích cực ngay từ việc hết sức đơn giản là uống trà. Tăng độ nhận diện thương hiệu đối với Lipton từ sự phổ biến, tiện lợi và màu sắc sản phẩm thân thiện. Slogan Just 5 minutes with Lipton, you will be fine, hình ảnh chủ đạo, đồng hồ và tách trà Hình ảnh đồng hồ đại diện cho cuộc sống bận rộn, tách trà như một biểu tượng cho thái độ sống tích cực. Một tách trà ấm không chỉ phù hợp khi bận rộn mà còn rất tốt để thư giãn vào lúc rảnh rỗi, tốt cho sức khỏe. Chiến dịch được triển khai theo 3 giai đoạn 12 tuần, Trigger, sự cởi mở, 4 tuần. Mục tiêu, giới thiệu đến mọi người tác dụng của trà túi lọc đối với sức khỏe và tinh thần, nâng cao giá trị thương hiệu của trà Lipton, TVC, đưa ra hai hình ảnh đối lập, hai bạn trẻ năng động, bận rộn trong cuộc sống, nhưng bạn thứ nhất có phần làm chủ được thời gian, thường xuyên mệt mỏi và vội vã. Bạn thứ hai có một thời gian biểu hợp lý, cân bằng, thái độ sống tích cực và có thói quen uống trà. Kết thúc TVC, hai khung hình hòa làm một với tách trà cho cả hai. Facebook chạy ép các bài giới thiệu lợi ích của việc uống trà đối với sức khỏe, tinh thần, cách pha trà túi lọc ngon, các tips sử dụng túi trà đã dùng, enjoyment, trải nghiệm 5 tuần để mọi người thực sự trải nghiệm sự tiện lợi, nhanh chóng của trà túi lọc với tinh thần 5 phút, POSM Đặt những chiếc đồng hồ thân thiện, bên trong có sẵn nước nóng và gói trà túi lọc, được thiết kế ngộ nghĩnh tại các nơi làm việc của nhóm đối tượng khách hàng như các không gian làm việc chung, các công ty start-up, các tòa nhà văn phòng, các không gian giải trí của giới trẻ, cuộc thi ảnh 5 phút cùng Lipton. Người tham dự sẽ chụp ảnh check-in tại các booth trải nghiệm sản phẩm và post lên Facebook cùng hashtag 5 phút cùng Lipton, TVC, hình ảnh tách trà Lipton, đồng hành cùng các bạn trẻ năng động, bận rộn, OOS đặt tại thang máy các trung tâm thương mại, bến xe buýt, thân xe buýt, biển quảng cáo ngoài trời. Tại điểm bán, đặt các tờ rơi hướng dẫn pha trà ngon, tips sử dụng các túi trà đã dùng qua Elify, củng cố niềm tin. 3 tuần, KOL, những người truyền cảm hứng cho giới trẻ chia sẻ cảm xúc về trải nghiệm với Lipton, cuộc thi ảnh, 5 phút trải nghiệm Lipton, ghi lại những khoảnh khắc trải nghiệm sản phẩm kèm hashtag 5 phút trải nghiệm Lipton, Baji Blend, TVC, 7 tỷ, Digital chạy ad Facebook, các kênh thông tin online 1 tỷ, OOS 5 tỷ, quà tặng, vật phẩm kèm sản phẩm 2 tỷ, KOL 200 triệu, tổng 15 tỷ 200 triệu đơn tính chi phí phát sinh. Chiến dịch Healing Tea sẽ tạo hiệu ứng tích cực với cộng đồng, đem đến cho các bạn trẻ góc nhìn thân thiện hơn đối với trà túi lọc Lipton.